cơ bản. Phân mô lớn này chúng ta sẽ đi tìm các khái niệm cơ bản và đi thiết lập phương trình giao thoa sóng để chúng ta có thể hiểu sâu hơn, rõ hơn về bản chất của hiện tượng giao thoa. Thế nhỉ? Chúng ta đi vào phần một nhỏ các khái niệm cơ bản. Thầy cùng các em đi vào khái niệm đầu tiên đó là hiện tượng giao thoa. Câu hỏi đặt ra cho các em thế nào là hiện tượng giao thoa? Ở đây thầy đã giúp các em trả lời luôn rồi. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng mà hai sóng kết hợp khi gặp nhau tại những điểm xác định luôn luôn cho ta kết quả hoặc là tăng cường lẫn nhau hoặc là chúng triệt tiêu lẫn nhau được chưa nhỉ các em nhớ nhé tăng cường lẫn nhau hoặc là triệt tiêu lẫn nhau triệt tiêu thì làm yếu đi còn tăng cường thì làm mạnh hơn đó là lý do tại sao mà khi chúng ta quay hai cái loa vào nhau à chúng ta nghe thấy âm thanh rất to hoặc là không nghe thấy gì cả âm thanh rất to là vì sao là chúng ta tăng cường lẫn nhau còn chúng ta không nghe thấy gì có nghĩa là âm thanh của hai cái loa này đã triệt tiêu lẫn nhau hôm nào ta hãy thử đi nhé rồi khái niệm trong cái khái niệm này trong cái khái niệm biến tạo giao giao thoa này thì chúng ta có một cái có một cái hiện tượng mà ta cần quan tâm ở đây đó chính là hai sóng kết hợp vậy câu hỏi đặt ra cho các em thế nào là hai sóng kết hợp thế thì trước đó ở trong cái chương dao động cơ cái bài tập tổng hợp dao động điều hòa thì thầy đã giúp các em nghiên cứu thầy đã giúp các em nghiên cứu để tổng hợp được hai cái nguồn hoặc là các nguồn dao động điều hòa thì các nguồn đó phải cùng phương cùng tần số hoặc là độ lệch pha không không đổi đúng chưa nhỉ vậy thì với cái chương này người ta đặt tên cho chúng là hai sóng kết hợp hai hay nhiều sóng kết hợp vậy thì sóng kết hợp ở đây là gì chúng ta sẽ quan tâm nhé hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng cơ có cùng tần số cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian vậy ta có mấy yếu tố ạ ba yếu tố thứ nhất cùng tần số thứ hai cùng phương dao động và thứ ba có độ lệch pha không không đổi theo thời gian với cái lý thuyết này các em nhớ thầy có đủ ba điều kiện đó thì mới được gọi là hai sóng kết hợp được chưa nhỉ hai nguồn sóng kết hợp được chưa các em vậy thì trong đề thi người ta hay khai thác các, các câu hỏi kiểu này của các em câu hỏi lý thuyết chúng ta hãy tưởng tượng một câu hỏi dễ một câu hỏi lý thuyết và một câu hỏi khó thì đều có số điểm như nhau vậy thì để người để các bạn đi thi được điểm cao thì việc đầu tiên các em phải nghĩ tới đó là gì là không được làm sai các câu hỏi lý thuyết và đương nhiên không được làm sai ngu những câu hỏi đơn giản lúc đó nghiễm nhiên các bạn đã được 7 điểm rưỡi rồi cái việc chúng ta là gì thôi ạ chỉ cần chắc tay một chút nữa là có thể lên 8 điểm được chưa nhỉ và việc từ 8 đến 9 thì lúc đó chúng ta cày thôi đúng không ạ đó là cái mà thầy muốn định hướng tới trong khóa học này của các em nhé vậy thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về hiện tượng giao thoa về thế nào là nguồn sóng kết hợp vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là nguồn sóng kết hợp ta đã biết thì câu hỏi dành cho em là thế nào là sóng kết hợp được chưa nhỉ vậy khái niệm thứ ba ta cần quan tâm đó là sóng kết hợp vậy sóng kết hợp ở đây là gì các em nhớ thầy đương nhiên là sóng phải do nguồn kết hợp phát ra